Xin chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Hôm nay à, công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kinh Mark Xin giới thiệu với à, toàn thể anh em dòng máy đột dập thủy lực 21 dao của công ty chúng tôi Tôi là trường kỹ thuật viên Tôi đang đi à, bàn giao con máy này tại nhà khách hàng ở Hà Nội ạ Thì về dòng máy này thì anh em có thể là xem qua về tổng quan cơ khí của máy Thì từng tầng của nó sẽ được làm bằng thép tôi luyện Sáng bóng chắc khỏe Chống han dỉ Chất liệu của dao thì ờ, sẽ ờ, được làm bằng ờ, thép rất là sắc và sáng bóng khi mà anh em dập nhiều nó sẽ không bị cùn dao con này thì nhiệm vụ chức năng của nó thì nó sẽ dập cho anh em là khóa của cánh cửa đi Sipa hệ 5 năm cánh cửa sổ và cửa lùa và đột cho riêng cửa lùa sẽ gồm uh, 6 nào này ạ đột phía bên này sẽ đột cho thoát nước hai con dao này sẽ đột cho uh, ray bằng và ray, ray lệch và phía bên này là sẽ đột cho chân cánh á thì uh, máy thì sẽ có những cái chế độ làm việc uh, như ở dưới này thì sẽ có bốn uh, cái nút ấn đây là nút là đèn khi mà anh em làm việc ngày hoặc là ban ban đêm đây sẽ là nút khởi động đây là sẽ là nút uh, dừng tắt motor đây sẽ là nút dừng khi mà anh em dập xuống xong muốn dừng nó lại thì anh em chỉ cần ấn là nó sẽ dừng nhả ra thì nó sẽ lên hoặc là để nguyên như thế này thì anh em dập xuống là nhả chân ra là nó sẽ tự động nó lên phía bên trong này là sẽ là phần uh, hệ thống bơm dầu của máy ở ờ, phần tủ điện thì sẽ có cục uh, chuyển đổi nguồn 24V và khởi động từ Ngoài ra thì sẽ có thêm cảm biến nhiệt Vâng và vừa rồi thì tôi vừa dập một cái mẫu khóa của cánh cửa đi mở trong anh em có thể là xem ờ, trực tiếp ạ Rất là đẹp Không có hiện tượng bị ba via móp nhôm hay là hỏng nhôm máy sẽ dập ờ, cả mặt trên và mặt dưới nên là độ chuẩn xác ừ, nó là 100% Vâng và sau đây là tôi ờ, sẽ dập thử cái ờ, tiếp tục của cái cánh cửa đi mở trong này Đầu tiên là chúng ta sẽ khởi động rất là nhanh ạ Và sau đây là tôi sẽ chuyển sang con dao tiếp theo để nó dập cho mặt khóa. Khi mà sử dụng thì chúng ta lưu ý là sẽ đốt những cái cữ này vào để tránh tình trạng là dập xuống là nó sẽ bị hỏng dao gãy dao vâng anh em có thể là xem ờ, tôi làm chúng ta sẽ giữ nó lại để nó an toàn khi mà anh em uh, dập ạ tránh tình trạng là cái cối ở phía bên dưới là nó sẽ bị ờ, di chuyển thì nó ảnh hưởng tới dao ạ Ờ, tôi vừa cho cái ờ, dưỡng vào ạ dưỡng vào cái dao mà chúng ta vừa dập xong bây giờ chúng ta sẽ dập đến cái ờ, dao tiếp theo ạ. anh em có thể thấy là rất là đẹp rất là nhanh độ chuột xác cao vâng anh em có nhu cầu ờ, tham khảo thêm về máy thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại phía bên dưới màn hình ạ. À, tôi là Trường, kỹ thuật viên à, 0963 58 Trân trọng cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian để xem qua video của tôi ạ. Trân trọng cảm ơn. Kinh Mát, một thương hiệu, triệu niềm tin.